Vâng, và xin chào anh em đã trở lại với video tiếp theo của tôi và tôi là Lô Bảo đây hôm nay chúng ta sẽ à, tiếp tục làm một cái video gọi là mát mẻ cho gọi là cái mùa hè nắng nôi này ok thì có sự góp mặt của à, Khương đại gia và Hello và xin chào anh em đã trở lại với video tiếp theo của tôi và tôi là Lô Bảo đây Ok bạn thì nói chung là cái giới cái thời tiết nóng nực này thì tụi mình đã quyết định là sẽ lấy à, những cái bài bập chuối tụi mình sẽ đi đốn mấy cái cây chuối về là tụi mình sẽ đóng thành một cái bè và sau tụi mình sẽ xuống sông thả trôi cảm giác rất là mát rất là sướng luôn các bạn ơi thì dưới lần này á là có sự tài trợ của tính nhà anh tính ơi cho biết um, nhà mình có bao nhiêu cây chuối không anh thì có à, nhà không có gì chứ không có được hai ba bụi gì đó nhà đây đây nhà tính hoa không gì ngoài điều kiện bạn thiếu ừ. chuối cứ việc kiếm tính thì các bạn ơi thì mình tin chắc là cái video này sẽ rất là mát mẻ luôn thì à, bây giờ tụi mình sẽ biến hành đi chặt chuối nha các bạn đi anh em ơi đi ok bạn thì giờ tụi mình sẽ bắt đầu chặt cái chuối các bạn đây cây chuối khá là to luôn giờ tụi mình sẽ chặt hết chuối này và đem ra đằng trước đóng lại thành một cái bè nhá ok chặt đi Oh my god. Oh my god. Sao là mày chịu ra? À, kìa thật sự là rất là nguy hiểm đó bạn ơi tụi mình phải né ra xa xa nè nãy giờ là tính nó bữa vô cái máy quay mình mấy chục lần rồi các bạn ơi kiểu này quay xong clip này là đi thay máy quay luôn ok bạn giờ tụi mình sẽ khinh cái chuối ra nha các bạn về về về cái chuối ra chặt Lo lo ra luôn, lo ra, lo ra ngoài luôn. <laughs> Gì cũng làm mà lo nữa không à. Ok bạn thì giờ tính sẽ bắt đầu ta tiếp tục chặt cây thứ hai nha các bạn. giờ tụi mình sẽ khứa cái cây này vô sâu một chút rồi tụi mình sẽ bẻ qua luôn các bạn tại bên kia tụi mình không có đường đi qua cho nên tụi mình sẽ nắm cái cây này tụi mình sẽ lôi về luôn xong bạn ơi cây chuối nó đã hạ rồi bạn ơi ok bạn giờ thì tụi mình sẽ kéo cái chuối này ra nha bạn tụi mình đã chặt được hai cây rồi bạn giờ tụi mình sẽ tiếp tục à, chặt cây thứ ba nha bạn cái clip này đầu tư rất là nhiều chuối luôn các bạn ơi giờ tụi mình sẽ tiếp tục chặt cây này xong và lôi ra ngoài đây các bạn thế là tụi mình được ba cây chuối ok à bạn nếu bạn coi clip thì tụi bạn biết là đây là chính là chỗ nướng gà của mình hôm trước thì à, ở bển á nó hết hết chuối rồi tụi mình phải ra sau giường sâu thì sâu để mà có thể lấy thêm chuối ra bạn ơi cái clip này cần rất nhiều chuối hơn tụi mình phải đi ra tới tận sau giường để mà có thể lấy chuối về là tụi mình chỉ là tụi mình chỉ lấy thân chuối thôi nha bạn thân cây chuối nghe chứ không có lấy trái chuối bạn ơi các bạn nhầm khi nhiều bạn hiểu lầm lại lấy là thân cây chuối ủa trái chuối để làm gì thì mình cũng biết luôn <laughs> thôi giờ tụi mình sẽ tiếp tục đi mình sẽ tiếp tục đi ra ngoài để quay cho bạn coi nha ok bạn ơi tụi mình đã đến tới một chỗ rất là nhiều hai cây chuối quay là giờ tính đang tiếp tục chặt nha các bạn chặt đi chặt đi minh ơi ok bạn thì hiện tại tụi mình đã khiêng ra cái cây chuối các bạn ơi giờ tụi mình sẽ lột mấy cái vỏ ra các bạn sáu cây sáu thằng thì đụng em Ok giờ tụi mình sẽ lấy tre để mà đo với cây chuối này rồi tụi mình có thể đóng vô nha các bạn. Sau đó tụi mình sẽ di chuyển đống chuối này xuống sông. ok bạn giờ tụi mình sẽ bắt đầu chuốt cái cây tre này để có thể ghim vô được cái vừa cái cái cái, cái à, uh, thần chuối này má mày đặt rồi nữa chứ không có gì đâu nghe đừng đấy à để nó chơi cửa hiểm không đó cửa hiểm nha khép lên đấy ở ok ok bạn thì giờ tụi mình sẽ đóng tiến hành đóng che vô thân chuối nha bạn Ru, đây đây.